hai bếp bên đây giảm nhỏ lửa lại tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ của hai bếp bên đây là bên đây khóa trước khóa ga rồi nè 340 độ bếp đó khóa ga bên đây thì chưa có đủ nhiệt độ nó chưa có khóa ga được đây, bếp khóa ga đây bên đây khóa ga luôn rồi đây chúng ta có đang mở thực hiện tính năng khóa ga khi ờ, nước cạnh này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 bước cuối cùng là các bạn nhớ là phải lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa sau khi ờ, cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp của chúng ta sẽ khóa ra các bạn có thể sử dụng cái thiết bị hẹn giờ này để nấu hoặc là nướng những món ăn chúng ta biết trước cái thời gian chính của nó được bếp của tôi đã khóa ra sau khi thiết bị hết giờ đây dù công tắc vẫn đang mở thực hiện tính năng ờ, hẹn giờ thành công đây. ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp á, để theo dõi khi mà gặp một vấn đề về cái ngọn lửa nó bị đỏ như đây là lửa xanh đẹp nè các bạn sử dụng ngọn lửa nó bị đỏ thì ờ, có thể là do cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó sắp hết hoặc là do cái lượng tiết lưu ga không có ổn định cho cái van ga cung cấp ga không có được tốt thì ờ, lửa nó bị đỏ thì chúng tôi có bán một cái van ga như thế này giá là 130 nghìn hỗ trợ các bạn để sử dụng ở những nơi khác đó, họ sẽ bán là 160 nghìn và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài như là các nước Nhật Bản hoặc là các nước EU châu Âu nhưng mà không phải đây chỉ là cái sản phẩm ờ,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 con này nào ờ, xin cảm ơn các bạn video clip thử bếp của tôi cũng xin được kết thúc tại đây xin cảm ơn các bạn con này nữa là ba con này